đây là có 7 đơn vị hành chính gồm có 7 huyện tất cả nhé Đầu tiên là nói đến huyện Quốc Oai Quốc Oai là có thị trấn Quốc Oai đây Có đại lộ Thăng Long đi qua Và có khu di tích Chùa Thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai ấy Diện tích là 147 km vuông, dân số 163.400 người. Đó là Quốc Oai. Huyện tiếp theo là huyện Sóc Sơn mà nơi có cảng hàng không quốc tế Nội Bài và khu di tích Đền Gióng. Ở đây là gồm có thị trấn Sóc Sơn 306,5 km vuông với dân số 282.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Thạch Thất có thị trấn Liên Quan 202,5 km vuông dân số 179.100 người huyện tiếp theo là huyện Thanh Oai có thị trấn Kim Bài 123,8 km vuông dân số 167.300 người huyện tiếp theo là huyện Thanh Trì Thanh Trì có thị trấn Văn Điển có nghĩa trang Văn Điển này 63 km vuông dân số 198.700 người huyện tiếp theo là huyện Thường Tín có thị trấn Thường Tín ở ngay phía dưới huyện Thanh Trì có đường quốc lộ 1 và đường sắt đi qua đây 127,7 km vuông dân số 219.300 người. Cuối cùng phải nói đến huyện Ứng Hòa có thị trấn Vân Đình 183,7 km vuông dân số 182.200 182.000 người. Toàn thành phố là diện tích là 3.300 km vuông với dân số gần 8 triệu người theo như công bố mới nhất vào năm ngoái. Và ở đây là chúng ta hãy cùng và đây chính là toàn thể tổng diện tích của thành phố Hà Nội đây là khu vực hành chính thôi ở video sau chúng tôi sẽ tiếp tục nói về khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem có bây giờ xin chào và lại quý vị và các bạn